nhớ rồng cái thì sợ nó nó cuối cho bên là say bé ở lúc chế nó mà cho bên là say và xì dạ có biết bao thì ở lúc chế nó nề yếu ở trong đi cha thế yếu lạnh trong đi cha xí dạ thì chó ở chỉ tao bao là xả xả ở nó làm rõ biết say làm rõ biết cả ok thế nữa sai bây giờ ổn trà có thiết lập lãnh tàu thì giống gạo nữa vấn đề thọ bây giờ lãnh tàu có nên giống gạo nhỏ thì bây giờ chúng mới cho móng khổ cho làm phòng như lụy tà thì thế mà đi mua từ nó cho là cổ nữa cổ còn nên tia từ từ tua nhở còn nên tia tia cho thế mà đi uh, sò này sò chỉ thế thì đủ thế thì dùng gạo nhở <coughs> thì đại nó quyến của ít con mê sĩ con mê mình nó cho biết sẽ để cho chỉ ta bao giờ cho nhẹ nhẹ cả ờ, sĩ chế là sĩ nhẹ nhẹ ô nhẹ nhẹ nhẹ ô cho hậu lị trong linh nó nhẹ thì làm rõ cũng say thiên rõ cũng cỡ kê này cũng cho biết sẽ để mình sai gọt vào thầu à, đi vào tàu đợi nó tía sẽ nhỉ trong mình chả thì biết sẽ đầy ba sai đỏ cũ thế này đợi nó chế cu chi hai tía à, mua tàu ra rồng thế kệ gì mà chắc là kia à, tàu cho cứ lùa ở lấy tàu bao ôi lấy nhẹ nhẹ qua nhậu thì có biết sẽ đây tao sai ở kể cỡ chứ ở cái loại rễ ở xí xí thì xót xa này chả nên cháu ở tí chắc sai lại là xót xa này chả thiên thì họ làm rõ biết sai kia cỡ ở cái này sai bây giờ chuẩn gì muốn trong đi chả mình đi thầu bây giờ hoặc tàu này tia chỉ bây giờ chủ của đi nó này cô linh nó y lử còn tù tù cho nó còn tia rong rong cho thì với mày trò mua chào món khổ cho làm phòng y lự xí xí giò trò sư chỉ sang phòng đàn đào lại phòng y lự xí xí sư thì vua trò biết cổ thì nị chim lẩu thì biết rong của thia của tàu rong của gia tua của cả tàu gia và chỉ một chào món khổ thì bế 我去当家人呢，这你大师这是嘛呀？别有时在门口弄这，别有主导啊，giữ để trâu cho tiêu chí là gì cho đường nhân là để cho gai này ạ. Bây giờ tao giữ để trâu còn đi hậu để trâu cho còn đi sót khổ khổ để cái nhưng mà mới chọn mà cho lặp lại mà cho xin mà nó cho lập lánh thì bọn đi trống mà cho mong khóa cho làm phòng nếu vậy linh đá giờ biết thế thì ở tàu rừng cao giờ thì biết chỉ ở linh đá biết chỉ ở đây thì cứ ở tàu thế để xin mà giờ thọ biết ở tàu lò thì nhìn trong linh xin xí vậy nhìn chỉ đủ nữa chỉ chỉ linh xin xí chỉ cho rừng cao vậy thì đợt nó cú ôn đợt nó chè cú trong này ờ, cái mua gì đề vấn đề lại nữa, cú cái mua gì đề vấn đề lại gì đề tà thì cũng bạn bị plánh nè gì đề tà thì plánh thì thọc plánh ta thì nên mua mua nữa nên chỉ khó địa chỉ mà cho cho cho móng khó cho làm phòng ý lự tà thì có cổ ý lự mình chính cha rồi mình chỉ cho thì có trong phòng ý lự thế phòng ý lự còn thì họ để sư sang phòng còn thì có khó nữa mỗi nữ cậu này học học đi thì có sẽ rong cổ xí nó này chỉ thảo cơ của rõ ta đã chỉ là nên chỉ tao khổ chỉ các cụ đã âm phong ý lự tao thế một ý lự trời trời xí còn nên đàn đào ấy biết so chỉ nên đàn đào nên sao lầm lão thế này thì biết so thế thì dòng dị thế thì chỉ khử tao bé đó bây giờ thì bị ô khó khó chỉ yếu để cho cho thích chí là để thảo niệm khó to là để bây giờ so chỉ tàu này ở đâu chi chi theo ở đâu niệm tàu to để bây giờ so chỉ tàu để bây giờ chủ yếu để cho ổn định thì dưới đề ta thì bên mạng này chạy tiền thì chỉ khó là bên mạng này thu bên mạng này ờ, cho cho móng khó cho làm hồng dọc thì hậu đề rồi xin thì như vậy qua tàu lại thế ta chỉ thọ nhiệt tới lại có chỉ đê nhiệt tới lại thì dúa chi tao lại nên dúa chi tao nên tới lại thọ khi của tao y lùi lại thì cái tam phòng đi giàu mong khổ còn này tia tia còn này hầu đê mình chỉ dùng nên nó thế nữa thọ hầu đê dùng nên nó thì thế thế thì dùng cuộn cho và tao dùng gia tua vậy thì vấn đề bị nhiều sò thì bây giờ tàu cổ cho mong khổ nó bỏ chê mà cho mong khổ nó cổ bỏ chê thì còn nên hậu đê cho anh nên so đun đu lại nó so lỏng lỏng thì mà cho mong khổ nên ta tỏ hậu đê nó cổ bỏ chê cho thì nên ta chỉ nó thì tôi tư của tàu tê tê lại nữa thì cổ nên nó ta thì bây giờ sò lại xí sò còn đun đu xí này cho cả đu đu thì tàu lại xí đó thì tao lên nó xí lại xí nó xí lên nó lại xí thảo cột ta nên nó thì thì thế mà đi sò thì cũng là sò đó bây giờ đây tao xây nữa thì ở đây thằng bây sò thì bây chủ mua ở từ nó thì bây thì sò tàu thì nên sò tàu này đủ nữa so chỉ tạo so chỉ so ô tê nhà nhà này một tê có xí xí xí so có đế đế rõ chỉ so so ít quá trời dễ dễ xí hả so có đế đế đôi thì như thế thì đủ đủ như thế thì chỉ cay cay trầu này họ thì như so xí xí xí nó có tiêu chỉ tàu nữa mà mà đi trò xa chọn xi măng trầu về nhiều đó bú tua thế nên so thế nên tia nữa giờ thế nên phanh so còn tia xí nên chỉ xa trâu thì nhiều yếu trâu này cao là chỉ nhìn dạnh lại yếu chỉ giống cao nên nên cho mình cứ gọi nên chỉ tập bao nên để nên là say tại nó cũng ô nên nó men gì nên nó trong nên tao bao thì còn nên trong một sĩ tao trong hậu nên luôn nay nhở nè ô đắc chi là nè chế chế ô bút tao chi tài giống mù mù đĩa cho cứ chỉ chế là chỉ đĩa lên từ độ ô bóng nhiên này nè sai nên của lên nó xí để nè nhìn bao ô lại nè thật khó tiếc khó chỉ giàu chế mạng đi đan dí lên nó chế mạng đi plánh trao plánh trao dí lên nó thì các đó so thì tiền lại đợi nó chỉ họ tao lại họ đi tư sọ tà này nơi sọ tà này đủ đủ lại chỉ phải trong mua đẹp lại sau này cho làm đầu ít liền đầu ít mình gì còn này còn này so à, mua mua tê ca kế dọc còn này đủ đủ xí đợi nó chỉ sọ còn này đủ đủ xí này đợi nó nhà bé tụi chín giờ là khi trong bé sẽ để thì bé ôi mấy vuông bọn đi cha xí nhà hải ở bé là lừa trong bé là nó mê đâu cái sẽ sẽ im trái mê nó chụp chọc cái ó học sai chạy mê bổ thế đâu chụp con nhớ đâu cái cái này mấy giờ thì học sai cái thì học khác ó này một cái phát sai nữa nhau chồng này ấy cú cha phía sợ là sai đi nó xí ở thế mà xin đồ luyện ra video nhé giờ cũng mới xin hỏi của mình đó là thay cho phía sợ để tàu sai tàu cỡ ok nơi nhau chồng à